Hải đang ờ, phát xin chào bạn Sau này đang ờ, phát xin giới thiệu các bạn cần ờ, lưu Độ cứng XH Cần chiều dài 21 các bạn Carbon kiểu vải carbon kiểu caro Đây là phần chuôi cần đây Phần chuôi cần con này à, máy ngang các bạn nhé chui này à, đoạn này đoạn liền à, đoạn rời thì hải đang à, sẽ quay chi tiết từng phần các bạn bắt đầu quay review tổng thể cái cần cho các bạn xem đã chỉ đen viền vàng đây là khoen các bạn khoen uh, ờ, hai chân rất khỏe này bạn uh, câu biển chơi bạo lực được dòng rất cứng dòng này uh, tải chi từ uh, ờ, 10g trở lên các bạn nhé 10g đến các bạn nào 10g đến uh, 60g Hải Đăng à, sẽ à, review thông số của cần cho bạn xem cần là à, số BH u tay 3 này chiều dài 21 tải trì từ 10 đến 40 g hai khúc các bạn ạ độ cứng XH Đang sẽ đo từ tâm bát đến chuôi cần cho các bạn xem đây, chiều dài tâm bát đến xuôi cần thì các bạn là xác định được là 46 cm các bạn nhé quen à, đề ba có cao không ạ đây quên đề ba Đây, sẽ đo đường kính đo đốt ngọn cho bạn xem đây là kính đốt ngọn này ba ly các bạn Đấy, hàng này uh, chơi ờ, bạo lực uh, đánh uh, cầu biển được lưu biển được bát cao thì các bạn à, lưu biển à, rất hợp lý tầm 46 thì các bạn lưu biển à, ok rồi tiếp đến này đang sẽ cân cho các bạn trọng lượng của cần đây, trọng lượng đây các bạn 234 gram à, cũng vừa phải không nặng lắm các bạn vừa rồi à, Hải Đăng ờ, Fishing đã giới thiệu các bạn ờ, cần ờ, Super H chiều dài 21 độ cứng XH tải trì từ 10 đến 40 gram chiều dài 21 Hải Đăng Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing